còn cất những ý tưởng sáng tạo của mình vào túi áo quần cùng nhiều loại vết bẩn các vết bẩn dính lại trong túi hôm sau khi mẹ tìm thấy các vết bẩn này đã khô lại và bám chặt vào túi áo quần ô mô mới với nguồn năng lượng xanh cực mạnh giúp đánh bật ngay cả các vết bẩn đã khô ô mô mới giúp đánh bật ngay cả các vết bẩn đã khô ai bảo bẩn lại không hay